đinh với thọ lại là thiên tử xin chào người dân của ta Hôm nay đến với phần lại là thiên tử quê đồ lít à dân phòng địa phủ uh, tháng năm không ờ, mới mới ờ, mới trái cái hình ảnh của tên Google á hình ảnh dân phòng địa phủ á không biết nó có bị chân chấp hình ảnh đâu mình không biết nữa hy vọng đừng chân chấp hình ảnh đi mọi người thấy series dân phòng địa phủ có hay không nhớ là like chia sẻ rồi đăng ký kênh ủng hộ kênh cho linh gia phật lệ thiên tử nghe nhớ ủng hộ linh gia phật lệ thiên tử nghe họ ừ, mình chơi uh, uh, văn phòng điều phủ tháng năm á bây giờ mình chơi tiếp văn phòng điều phủ thường nữa nè bây giờ tháng năm á văn phòng điều phủ tháng năm á chơi tiếp nè nhớ like chia sẻ ủng hộ đến giới phật lê thiên tử hiền phải đinh với phòng lại thiên tử ra dân phòng đề phủ thăng năm có hay không với lai chia sẻ ông họ lên giá phòng lên thiên tử nay ờ, chơi ờ, dân phòng đề phủ ờ, thăng năm á hả đội lết này hay nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh ủng hộ kênh để giúp cho đến giá phòng thiên đội sớm nhiều hôm qua kia nhớ ủng hộ kênh đến giá phòng lên thiên đội á Nếu như Nghĩa Thần nói tên của như Thần cho Ngài Thiên Tử biết thì Ngài Thiên Tử sẽ nhận ông Phật. Đợi chừng nào Ngài Thiên Tử nhận nó qua lúc đó chuyện đó như Thần nói tên cũng không có muộn. Nếu như Ngài Thiên Tử chính thức là đến giáo hội Thiên Tử Thiên Giới Thế chuyện đó Ngài Thiên Tử sẽ nhận ông Phật. Mang tên Thiên Tử nghe, suốt đời là Thiên Tử nghe, từng đội tên nghe. Tôi đi Thiên Tử ngân nghiện không tin. Nghe là chia sẻ ông hộ đến giáo hội Thiên Tử Nhớ ủng hộ đến giáo hội Thiên Tử nghe. nhớ ủng hộ ngài tin chắc họ xin lỗi mọi người thấy tin chắc họ xin lỗi gai donate lít ông phòng điều phủ à, ờ, ờ, thăng năm có hay không nhớ like chia sẻ rồi ủng hộ tin chắc họ xin lỗi Vô ủng hộ kênh với thần lên xin đổi hiền tại này có quảng cáo cho nên mình xem đừng xem các tận quyển được nhớ là chia sẻ ủng hộ đến giáo thọ lên thiên tử thái thấy trên giáo thoại lên thiên tử ra đồ nít có hay không nhớ là chia sẻ ủng hộ đến giáo thọ lên thiên tử Lúc xưa ba mẹ sen chính là ta, tông là Không chính là ta, Giác Cái lần chính là ta, luôn Bôn chính là ta, luôn Sư Bá chính là ta, Giang năm chính là ta, Chính là Thánh Dương chính là ta, Linh Nhất Thọ là Thiên Tử, Thiên Tử Hoàng Đế Thượng Tiên, con trai lớn nhất của Ngọc Hoàng Thượng Đế Cha Lột Hoàng, Nhất là chỉ Sao Hoàng Đế Nhất Thọ là Thiên Tử. Ấy. Hội hẹn gặp mọi người sau, hẹn gặp người dân của ta sau. Nhớ like, chia sẻ ủng hộ đến với Phật Lê xin Tử. Ai là fan một của Đinh Giới Phật Lê xin Tử xin hãy là like, chia sẻ, rồi đăng ký kênh, ủng hộ kênh này. Bye bye, thằng Không biết có bị chân chấp hình ảnh luôn, mình cũng biết nữa. Mình mới, mới, ở ờ, ờ, coi có bị chân chấp hình ảnh luôn nha. Hy vọng không nha. Bye bye, thằng